Rồi em xin chào thầy, em xin chào tất cả mọi người ạ. À. À, cái cảm xúc mà trong cái quá trình tất cả trong cái, các buổi học của thầy thì là cũng à, mi thì cũng à, cũng cũng cảm nhận được rất là nhiều thứ học hỏi được rất nhiều cái của thầy các cái kiến thức của thầy nhưng mà cái vùng mà, mình uh, nói về cái cái cảm xúc của mình ấy thì đã, luôn luôn bị tìm nén nên là không ờ, chưa chưa bung tỏa được ra tất cả những cái cái cái cảm xúc của mình nên là trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó nó bị bị kìm nén nó không thể bung ra được ấy nên là thực tế hiện bây giờ là kể cả trong ờ, trong tiềm thức lẫn ờ, cuộc sống hiện tại bây giờ là cũng vẫn đang như thế nên là nhờ mọi nhờ khánh phương nhờ thầy nhờ khánh phương và nhờ các anh chị trong nhóm là giúp đỡ mi bởi vì bây giờ nó vẫn đang trong cái cả cảm xúc đó nên là ờ, nên nhiều khi là rất là muốn chia sẻ nhưng mà vẫn có cái cái bị kìm nén nên là mình mình mình mình chưa được uh, chưa được được ờ, nâng cao lên đấy chưa được tự tự do tự uh, tự phát à, tự mình để nói lên cái cảm xúc mà mình đang bị kìm nén ấy đó nên là ừ, trong cái buổi học này thì mình cũng vỡ ra vỡ lẽ ra rất là nhiều điều mà cũng cần phải ừ, học hỏi và và phải mình phải ừ, làm sao mình mình uh, cải thiện lên để cho nó tốt hơn ạ em xin hết ạ à, vâng, mẹ chờ con vâng. chúc mừng chị My à, chị My cứ ờ, nhận được cái gì chị My cứ bung lụa hết ra cho em <laughs> chị tại vì chị kìm nén chị việc cứ giữ lại chị không dám nói thì làm sao mà chị chị chị chị thoát được nhưng mà tại vì là chị chưa được học những cái lớp như của thầy ờ, thì bây giờ chị mới được chạm thì chị cứ từ từ trên hành trình này tại vì hành trình đi tìm hạnh phúc mà thì mình cảm thấy một quá trình chứ em thì đã được hành trình này từ khóa 03 và 04 bây giờ em lại hành trình tiếp lên khóa 05 đến khi nào hành trình suốt cuộc đời của mình mình còn phải là một cuộc quá trình một hành trình mà thì mình cứ dần dần dần dần mình đi theo nhưng mà mình đã được chạm lớp của thầy rồi là cái sự phúc đức của mình nó đã có rồi thì mình được chuyển hóa thôi quan trọng là ở mình nỗ lực nữa uh, như em học của kiến thức của thầy mà mình không biết áp dụng vào cuộc sống mình không phải tự mình uh, làm mới con người mình thì làm sao mình có được ngày hôm nay nói đúng là như vậy thì kiến thức của thầy không ở đâu có được nhưng mà quan trọng là mình nhận được cái giá trị gì và mình vận hành vào cuộc sống của mình ra sao đó mới là cái điều ở trong mình chứ còn thầy trao thì 10 học viên đều 10 học viên như nhau có thầy có trao cho em khác đâu trong lớp học mấy trăm con người đều thầy đều cùng trao giá trị như nhau cũng như buổi Zoom như thế này nhưng mà mỗi con người chuyển hóa khác nhau nên em ờ, rất vui là đồng hành cùng cả anh chị ở trong lớp và đồng hành được cùng với cả thầy vì ờ, cái cuộc sống của em ở bên này cái giờ giấc nó chưa được như ở Việt Nam nhưng mà em cũng đã uh, được đồng hành cùng với thầy ở trong các khóa học được ở những cái lớp học thì em cũng là đủ nhân duyên và có phúc có đức thì mới gặp được thầy vì cái điều tâm nguyện của em khi em dùng ly bích ạc giống như là thầy đã chia sẻ mới buổi đầu em đã rất chi là ngưỡng mộ thầy và em đã bị mất kết nối và em đã được quay trở lại và em đã được lật ngược lại cái hành trình cuộc đời của em từ con số âm mà đến giờ phút này nên uh, mọi người rất chi là nhân duyên được cái buổi học của thầy và thầy đã trao những cái giá trị đấy không đâu có được ngay cái buổi đầu của thầy em cũng đã nói là ừ, kiến thức của thầy vô giá không có một cái tiền nào mà mua được những cái kiến thức của thầy kể cả mình có bỏ mấy trăm triệu mấy chục triệu học những cái khóa học của các thầy cô ở ngoài cũng chỉ là một phần góc nhỏ của thầy thôi thầy là nhiều trong một chứ không phải là ba trong một hay năm trong một thầy là tổng hợp tất cả nhiều trong một đấy là <laughs> từ